Vâng, xin chào toàn thể 500 anh em đang theo dõi video thì à, thưa anh em hôm nay à, à công <coughs> thay mặt điện tử Tấn Tuân Casino tôi sẽ dẫn anh em đến một cái góc nhỏ trưng bày một số cái dòng sản phẩm bên à, cờ bạc bịp của Tấn Tuân Casino nha anh em Đấy. Đây, xin giới thiệu với anh em trước mặt anh em đây là một số à, dòng sản phẩm của Tấn Tuân Casino thì à, nó gồm những gì những con máy đánh bài CVK 500 này anh em Đấy dòng máy đánh bài đang à, rất là hot trên thị trường nhé đấy. đấy CVK 500 đánh siêu nhanh siêu nét đúng không anh em anh em nào mà từng sử dụng máy đánh bài thì đã biết đấy CVK đánh rất là tuyệt vời đúng không ạ các dòng bài mã vạch này đấy. bài mã vạch bài kính đấy. đây là con điện thoại đổi bài nhanh nha thì sẽ test thử cho anh em xem điện thoại cháo đổi bài đấy. rất là cao cấp dòng này là dòng điện thoại cao cấp nha anh em, mẫu mã 11 đấy thì sẽ test thử cho anh em xem nhé không khác gì một con Samsung S5 Đấy. còn đây là cái gì đúng anh em biết Đấy. anh em nhìn này rất nhỏ gọn đúng không ạ chỉ bằng lòng bàn tay thôi này Đấy. to hơn lòng bàn tay thì cầm đi rất là tiện lợi hộp là chất liệu da hoàn toàn nhé Đấy. mở cho anh em xem này cho anh em biết này kính áp tròng đây là kính áp tròng nhìn xuyên bài nha anh em loại mới nhất mới về bên công ty điện tử Tấn Tuân Casino Đấy. loại này là hộp da nhé chất liệu rất là uh, ok đeo mắt rất là dịu êm Đấy, nhìn xuyên tất cả mọi loại bài tiếp tục uh, giới thiệu cho anh em một số dòng nữa này Đấy, anh em nhìn trưng bày một ít ở đây cho anh em xem thôi chứ kho của Tấn Tuân Casino ở bên cạnh Đấy, 10.000 mét vuông có hàng trăm nghìn sản phẩm Đấy, kho đánh bài rất là lớn này kính áp tròng hộp da này và đánh bài còn đây là các con ví đổi bài nhanh nha ví đổi bài này nhỏ gọn mẫu ví nam nha anh em rất là tiện lợi đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái này Đấy. tí tôi sẽ test luôn cả con ví này cho anh em xem rất là tuyệt vời Đấy. kho rất là <coughs> bàn trưng bày rất là nhiều sản phẩm này có cả một số sản phẩm liên quan đến sóc đĩa đây bát tăng hình khiển Đấy. bát tự động này bát tự động này anh em bắt tự động và bắt khiển thì uh, đánh đều rất là ok nhanh nha anh em nào mà thích uh, tiết kiệm pin đấy bắt khiển thì nó tiết kiệm pin hơn bắt tự động một chút đấy bắt tự động thì anh em thả bát vào là nó đánh còn bát uh, tự khiển thì bấm khiển thì nó mới mắt camera nó mới hoạt động thì nên nó sẽ tiết kiệm pin hơn đấy, một số loại màn đấy, màn dây điện thoại đấy, rất là nhiều đây là màn 6300 này đấy anh em nào mà yêu thích sóc đĩa thì có thể ấn đăng ký kênh vào kênh của tôi có một số video hướng dẫn anh em à, về cách chơi sóc đĩa bằng bát bằng à, máy cảm ứng quân vị đấy bệ thả rồi à, bệ nam châm rất là nhiều loại đấy, cứ ấn đăng ký kênh vào kênh của tôi xem nhé giờ tôi sẽ cho anh em test thử cụ thể một số dòng sản phẩm nhé à, đầu tiên sẽ test thử cho anh em con ví đổi bài xem đây đây là ví đổi bài nha anh em Đấy. mẫu mã là mẫu mã vì đứng nam nhé thiết kế rất là nhỏ gọn Đấy. trao đổi bài thì rất là nhanh tuyệt vời Đấy. test luôn cho anh em xem này thích hợp với những anh em nào mà chơi liêng ba cây bài cào Đấy. khi anh em đi chơi mà không luồn được bài vào và sử dụng bài của người ta thì anh em nên chơi cái dòng ờ, đổi bài chẳng hạn như là ví đổi về, áo đổi về và um, điện thoại đổi về. bên, bên tấn tuân casino có rất nhiều cái dòng sản phẩm đổi về. anh em mà thích dòng nào thì cũng có thể uh, thử trực tiếp đây, cho anh em xem khả năng hút nhà trao đổi của nó này là hai này đấy motor là hoàn toàn motor Nhật 100% nha anh em trao đổi rất nhanh và êm đấy. Đấy, anh em nhìn đi rất tuyệt vời phải không ạ đấy thích hợp với anh em nào mà chơi liêng ba cây và bài cào Đấy. còn cái cách tráo đổi cũng như là cách uh, kết hợp với cuộc chơi thì uh, anh em ấn đăng ký kênh nhé Bên trong kênh của tôi có rất nhiều video uh, tôi sử dụng ví đánh bài như là dạy anh em cái cách chơi con ví đổi bài này như thế nào Đấy. thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để uh, xem các video cách dạy chơi bằng ví đổi bài Đấy. ok nhé ví đổi bài rất là tuyệt vời đúng không ạ tiếp đến cho anh em xem một cái dòng sản phẩm đổi bài nữa cũng ờ, rất là tuyệt vời đó chính là những con điện thoại đổi bài Đấy. điện thoại đổi bài này nha Đấy. điện thoại đổi bài này thì ờ, là một loại hàng cao cấp ừ. cao cấp nhất của thị trường này hiện nay Đấy. dòng sản phẩm đổi bài cao cấp nhất giá không hề rẻ đâu anh em nhé giá cả thì luôn đi đôi với chất lượng Đấy. nhìn này không khác gì một con ờ, Samsung bình thường đúng không ạ trước thì chúng tôi có thể về được một số dòng điện thoại à, nghe gọi bình thường nhưng mà <clears throat> hiện nay thì bên Trung Quốc đang dịch nên là hàng rất là hiếm chỉ về được một số con điện thoại này thì nó không thể lắp sim nghe gọi được nhưng mà mẫu mã bên ngoài thì rất là đẹp đấy giúp anh em ngụy trang rất là hợp lý đấy. Đấy. rất đẹp đúng không anh em đổi bài thì tuyệt vời rồi không có gì để chê trách về con điện thoại đổi bài này nữa rồi này test cho anh em xem này cũng như dòng ví đổi về thôi nhưng mà nó ngụy trang rất là đẹp tốc độ đánh thì tuyệt vời lá 6 này đấy rất nhanh đúng không ạ rất nhanh và êm 4 này đấy anh em chơi liêng ba cây thì uh, sử dụng nó nhé đấy rất tuyệt vời chỉ cần để lại miệng đấy tự động hút nhả rất là tuyệt vời đấy nhanh đúng không ạ đó rất đơn giản sử dụng con này cũng kết hợp với các bộ môn đấy anh em uh, Ờ, luôn là người chiến thắng thôi đấy đấy là hai dòng sản phẩm đổi bài ờ, chính mà tôi muốn giới thiệu với anh em ngoài ra thì còn có mỏ đổi bài này quần đổi bài áo đổi bài đấy rất là nhiều kể cả là mỏ ba rất nhiều sản phẩm không tiện nói ra ở đây thì ờ, anh em mà muốn biết chi tiết cụ thể từng sản phẩm thì anh em liên hệ với số điện thoại trên màn hình này 0844 17 từ để đặt mua từng sản phẩm nhé anh em có thể lên trực tiếp kho của Tấn Tuân Casino Đấy. Tấn Tuân Casino thì uh, có hai cơ sở chính đó là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông thì anh em ở cái cơ gần nơi nào thì có thể đến nơi đó Đấy. Uh, anh em đến bến xe Mỹ Đình thì điện số điện thoại 0844 17 tôi sẽ đón anh em còn uh, anh em ở bến xe miền Đông thì cũng cứ điện cho tôi Đấy. nhân viên bên tôi sẽ đón anh em tiếp theo là cho anh em xem loại này Đấy rất là nhỏ gọn to hơn lòng bàn tay tí này Đấy. da này hoàn toàn là da bò nhé da bò 100 phần trăm hộp rất là nhỏ gọn đầy dặn mắt kính thì là mắt kính uh, nhập nhá nhập Hàn Quốc nha anh em mắt kính nhập từ bên Hàn Quốc nhá Đấy. đeo rất là êm dịu mắt Đấy. tem phiếu bảo hành đầy đủ hút ẩm này Đấy. bảo vệ kính của anh em một cách uh, ok nhất Đấy. toàn bộ dụng cụ đều là chất lượng nhất của bên Tấn Tuân Casino Đấy rất là đẹp nhỏ gọn này anh em đi uh, du lịch đi chơi cầm theo rất là ok Đấy. hai mắt kính này thì đeo vào rất là êm không cộm mắt Đấy. bảo vệ mắt người chơi Đấy. nhìn xuyên tất cả mọi lá bài nha bài kính thôi anh em ạ Đấy. anh em mua thì sẽ được tặng thêm một cây bài kính Đấy. bài kính thì rất nhiều loại từ bài ca xanh bài rồng vàng rồi uh, bài uh, kim cương nói chung là thị trường uh, Ờ, có bài gì thì chúng tôi đều có cái mẫu bài như vậy cả đấy còn những dòng máy đánh bài CVK cao cấp à, chi tiết thì anh em cứ kết bạn Zalo với tôi hoặc là có gì thắc mắc thì anh em à, comment trực tiếp xuống phía bên dưới để à, biết thêm chi tiết nhé đấy, rất là nhiều sản phẩm đấy, anh em yêu thích sản phẩm nào thì à, đấy, có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0844 17 hoặc là 0834 66 bất kỳ dòng sản phẩm nào cũng được Đấy. anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em ừ. xin chào anh em nha cảm ơn anh em đã theo dõi video